cái bài toán của chúng ta hôm nay đó là mệnh đề và trước khi đi tìm hiểu về mệnh đề thì uh, ờ, các đi vào những cái ví dụ này cho thầy ví dụ số 1 xét các câu sau chúng ta có các cái câu sau hai là số tự nhiên câu thứ nhất câu số 2 Hà Nội là thủ đô của Việt Nam Câu số 3 3 là số nguyên tố. Câu số 4, 40 chia cho 3. Tiếp theo, câu số 5, hôm nay trời nóng quá. Câu số 6, bông hoa này đẹp quá. Câu số 7, hai có phải là số tự nhiên không? Đó, vậy chúng ta có 7 câu mà chúng ta xét xem trong những câu này trong 7 câu này thì câu nào sẽ là câu đúng câu nào sẽ là câu sai và câu nào mà không đúng không sai trước tiên chúng ta sẽ đi ờ, xem cái câu đầu tiên hai là số tự nhiên đây là câu khẳng định đúng đúng chưa các em đây là một câu khẳng định đúng hai thì rõ ràng là một số tự nhiên chúng ta đã được học từ lớp dưới rồi. Vậy đây là một khẳng định đúng. Tiếp theo, Hà Nội là thủ đô của Việt Nam. Đây cũng là một khẳng định đúng. Đó, đây cũng là một khẳng định đúng. Tiếp theo nữa, ba là số nguyên tố. ba là số nguyên tố. Các em còn nhớ thế nào là số nguyên tố không? Thầy nhắc lại nha, số nguyên tố là số chỉ có hai ước là số tự nhiên lớn hơn một và chỉ có hai ước. Ước thứ nhất là một và ước thứ hai là chính nó. Tức là nó chỉ hết chia hết cho một và chính nó thôi. Vậy ba chỉ chia hết cho một và ba chỉ chia cho ba thôi. Vậy ba là số nguyên tố. Vậy đây cũng là một câu khẳng định đúng. Ok chưa? Tiếp theo câu cuối, à câu số 4. 40 chia cho 3 40 có chia hết cho 3 hay không? Không đúng không? Chúng ta có thể nhẩm được ngay Đây là uh, số chia cho 3 thì tổng các chữ số của chúng phải chia cho 3 4 cộng 0 là bằng 4 4 không chia cho 3 Đó, do đó 40 không chia cho 3 Vậy đây là khẳng định sai Các em có thể kiểm tra bằng cách sử dụng máy tính cũng được Máy tính cầm tay chúng ta chia thì nó cũng sẽ ra được kết quả đó nó không phải là số nguyên do đó 40 không chia